Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi Ở lần video này thì Khải sẽ tiếp tục uh, uh, một uh, ép một cái nhẫn anh em à Khải sẽ ép một cái nhẫn uh, nhận uh, giới chỉ Khải ép một nhận giới chỉ Nhẫn này là nhẫn kháng hỏ anh em à Khải đi ép nhận kháng hỏ cho anh em xem nha Giờ đen Đen thiệt đen Khó giải em cũng ra được Hay thì Dây 15 đã không nói rồi Đây nè Dây 15 rồi Cái dây chuyền 15 không nói rồi tiếp tục đang gặp bọn 25 nữa chị giờ rất rất nhiều anh em trên này bảo cứ cố gắng ra nhận 25 nữa đi full set 25 luôn cho anh một server thiệt anh em khó giải mà anh em cũng nghĩ ra được việc này đúng hay luôn hãy nghĩ nên sao hay thiệt luôn nè khó giải cũng ra được luôn chịu luôn nè <laughs> thiệt anh em luôn khó giải mà anh em cũng nghĩ ra được thiệt đúng hay luôn anh em <laughs> thiệt luôn nhiều khi nói biết nói sao mà anh em nói cái gì ra đấy anh em nói gì chúng cái đấy luôn không hiểu được anh em bảo ra ngầm bội 25 đi ra đúng 25 luôn chịu luôn ok lần sau là khải xếp hình xui nè mà ok lần này khải sẽ tiếp tục uh, ép nhẫn nha nè đây đây mọi người ơi tại bây giờ khải cũng đã chuẩn bị uh, xấu cái uh, xấu cái phôi nhẫn ok chưa có vậy mọi người đây được rồi tin thì chưa tin đấy từ nha phải đi lấy mấy cái dòng nội lực à cứu còi ơi cứu còi ơi lô lô lô bán giùm anh 20k để mình lên set đăng bằng ấy em tống kim ơi làm giùm anh sáu dòng ấy chết cha của nam hay nữ anh nữ nữ rồi em xin lỗi của nam có ông nói bán anh với em ơi đủ xếp ngay thế thì trung tặng rồi anh phong ca ơi anh nghe rồi anh thấy người bọn em chưa Thấy rồi Ma thì đéo hiểu Không bao giờ hiểu được Rồi đi mua phôi em ạ Quá nhờ anh em trên kênh bao qua cứ ủng hộ 15 25 25 25 cho nó full bộ min cho nó đọc server mới ghê. bộ đấy là bộ chung rồi, bộ min thì đó 10 20 20. Đúng rồi. À, à. à, bao nhiêu ca mời đ đấu giùm anh uh, giùm anh ít đồ đi em. Ờ thằng thằng kia đấy thằng thằng lúa sáu k lấy mà anh uh, phù dung thạch uh, phù dung thạch họ họ sáu sáu cục giùm anh em ơi lấy mà này tới nửa tiền luôn nha này đây có sáu k này tính ra có sáu k sáu k điểm thôi á phù dung à, thạch là cái rồi. cái cái cái ẩn hai anh em ẩn hai hờ họ nha mua mà đi uh, em ơi đâu là cái đi tiếp tục ẩn hai họ họ phù dung thạch ẩn hai nha em tư nhân nam Tương nhân nam luôn Cập nhắn 25 nữa thì vô đói <laughs> Bàn tay vàng <laughs> Công thức của em đó Anh quý sân nước Em ra mắt pin ông ra mét mắt ộp ờ, ờ, ờ, à, Chán đời Cười mệt với ông Đây em ơi Thiệt anh em luôn Mình không hiểu sao luôn <laughs> à, Tiếp tục anh em ơi Khải lấy cái phôi này nữa Khải đi ra cái cái nhận kháng họ <clears throat> quá nhỏ rồi cứ cứ ờ, cứ bữa nào cũng nhiều nhiều anh đưa tiền luôn lần này chưa được 10k đúng không chưa được 50 sâu, ok em ơi cảm ơn em nhiều nha ok bây giờ khả đi ra phôi này mà à, hơi chặt chỗ nha ok có chỗ ấy ok bây giờ khải đi ờ, rút cái dòng nội lực nghìn tám hai lẻ hai ok hai cười ý à? à cố gắng ra hai nhận 30 đúng không ok ok đó anh em phải comment 30 30 anh em còn toàn comment 20 không để cho nó ra 20 rồi. để cho nó ra 25 nội lực dòng một một đài một đài một tiểu như này ủa chỗ này ai, ai vứt cho mình cái cái cái ngọc bội kháng lôi uh, ờ, 24 sinh lực cao chi vậy ta áo vậy con kia quất nhầm cho mình nè à. phòng chất xấu cái này cần phòng chất xấu à đồ cánh ngập bội này cần phòng chất xấu đủ xem tới nữa mình to rồi nè vái lên còn phẩm chất xấu luôn em thôi thôi hai đại hai đại không dám cho thiếu má phải rồi liều mạng vái phẩm chất xấu là ba đại nè mày cho nó nhanh nè đồ tốn phôi auto ba đại nè mày nội lực dòng mộ nè phẩm chất xấu lấy ba đại auto còn đấu sớm tùy đồ nó coi tùy đồ nữa à, món đồ này lấy hai đại này mấy này lấy hai đại này sinh lực 159 ờ, lấy hai đại lên này cũng có thể một đại một tiểu lên rồi nhưng mà không mình chơi chắc kèo đi mới không đi tìm phôi đâu rồi chắc xấu nữa ok tiếp tục này. ui ui lấy nè nội à, lực 157 này Hình tinh 1 này, Đấy. 1 này Xưa tôi mời thì từ 5 phút hiện đại 1 đại này, 2 đại này Không rồi, tôi để tôi Ok, ok, ok Ok, ok rồi, thế nào F, F, F sao anh? F ok. À đúng rồi, ngồi cho mình. Này đúng rồi. Ngồi một cho mình anh em à. Ờ nãy Khải mở ra đúng rồi đúng rồi. Ta tưởng ông nào đưa cái mình cái ngọc bội này, áo vải liền. Ok anh em cắt vô ra, đỡ lộn. Rồi. Không chắc máy đây. Xấu, xấu. Ôi, auto xấu nè em ơi. Nói chung là xấu là đủ nha nè. Này, tăng mức động lực phòng chất xấu trở lên. Ok rồi đấy, đặt chuẩn rồi. Tao giờ phải cần một cái động lực này. Hai này. Ba động lực đủ nha nè. Rồi, tiếp tục. Hai khu dân đại. Quăng giùm anh tiếp. Rồi, một hai ba ba cái cuối, ba cái cuối nha nè, ba cái cuối nha nè em ơi. Bị delay anh em ơi, delay đó. À à được. Quang ơi, quang quang con thủy tiên quang ơi. Rút này, rút tiếp tục này. Lấy này. Còn uh, à, 5 đến 10 viên không? 115 136 136 ok cho 136 này dạ. hiện tinh một hai đại nha nào phòng chất xấu được nha phòng chất năm là xịt nhỏ lắm em ơi nhỏ quá à, à, cho anh bán anh mấy và vào anh năm viên nữa 10 10 viên tại giá chuyện à, giá chuyện em lên rồi mà anh thanh đào ơi rồi xong phòng chúng năm luôn anh cứt luôn rồi má mất một cái sốt luôn thôi ba đại ra chắc nè má cái xấu cái xấu hai đại rớt nè em thấy gơ chưa rớt rồi tiếp tục nữa đây là thiếu điểm tống kim rồi nè. Tốc độ di chuyển 40 f sao anh em? Dạ. Tốc điểm di chuyển 40 dòng 1 hả? À? Rút 4 đại. Đập 4 đại là lên thôi. À, nhiều khi đập nó ra có 36 37. Đó là nhân phẩm thôi anh ơi, nhân phẩm. Chứ ơi. Ba đại còn rút 4 thôi á. Đúng nhỏ luôn nè. Mấy viên em đi đập giày rồi em cứ mẹ giày ra rồi. Trời ơi, anh em thấy chưa? Cái pha vừa rồi ảo thiệt sự. Mình đã sợ rớt mình thêm ba cục bình đài ba bình đài Phòng chất 4 Thôi không hiểu Mình đúng đúng là khá nhỏ nè Đúng quá nhỏ luôn nè Không thể hiểu được hai à, hai phú dương đại á thì nó có thể lên năm sáu là năm sáu giờ đó thì lợi lên sáu được ba cục năm một cục rồi thì mình sợ rớt mình thêm ba phú dương đại rớt luôn vãi lên ba đại rớt bốn vãi lên thiệt thì không hiểu được đờ mờ thiệt em vãi ảo tung cháo liền nam ba đài còn rất bốn nữa thì tịch là anh em là biết đường nào nữa nói rồi phải thiệt <laughs> thôi thua thua thua trời ơi ba đài còn rất bốn nữa bó tay luôn rồi một đài auto sáu hả trời ơi nãy một đài rất một đài rất năm rồi hải hoàng ơi một đài rất năm rồi xong rồi hai đài cũng rất năm rồi uh, ba đài rất bốn cái này rất bốn nữa thua luôn 6 đó trời ơi chán gương gốm à, tự nhiên ra cái bốn gì trời thôi cái bốn em bắn sốt luôn nè đỡ ngứa mắt nè đỡ ngứa mắt đỡ ngứa mắt ok bây giờ khải tiếp tục ờ, đi tìm anh em ơi không đủ điểm rồi à nhỏ thiệt sự phòng chống bốn dài dài <laughs> rửa tay đi ốp ok đỡ đi đỡ đi ờ, thiếu điểm luôn rồi không có điểm thông kim luôn nè kênh thiệt sự nè đã cho coi thử ngày 10 có điểm không à tầm này điểm thông kim mua không ra luôn nè đối điểm tấm khiên đến mức mà mua nên trong ba mà không có để mà bán luôn nè ok có được một cục bà hiện rồi ok xịt hai cái đúng không rồi tiếp tục giờ khả sẽ đi tìm cái nội lực dòng dòng hai áo à, dòng nội lực dòng một nhỏ vậy đấy nội lực dòng một đây có một cái luôn tiếp tục áo thiệt sự nữa. sao không để cái sao anh cái sâu là vẫn cần phòng chất xấu em ơi Hai cái nhẫn có phòng phòng chất xấu hết Ok có luôn hai món luôn đẹp luôn đẹp đẹp đẹp đẹp Có luôn nè hai món có luôn <clears throat> Này đang đập nhẫn hồng kia đập nhẫn ăn ba nha năm Hiện tại khả năng đập nhẫn ăn ba nha năm ơi Đập nhẫn ăn ban kháng hỏi nha mọi người <clears throat> Nãy khả đập à, thành công hai món rồi Mà hai món nhỏ quá Món 15 chung Rồi món ngọc bội chung qua phần tường ép đi đừng ép đừng ép tương dương ok ép làm gì đâu nam mai cục này bức số này mày này tốn một viên thì tinh nhanh không quên một viên hiền tinh nhanh không rồi tiếp tục nhỏ quá nhỏ quá nhỏ vài đấy ok tiếp tục hãy đi uh, phần tường đây không có đếp phần gì nữa xịt dầu thơm trước khi ấp nhẫn <laughs> ok vũ quang ơi hello người anh em lấy nè cái này thì uh, nội lực 160 lực 160 thì khải bỏ hai đài thôi nè thì bỏ hai đài thôi khải nghĩ là lên uh, vòng chất xấu rồi đó lực 160 hai đài. số nhỏ chữ ảo gì đúng rồi năm ok năm cũng được trời trời năm năm xịn luôn Đậu xanh á, nhỏ dưới ta năm xịt em à chỉ được 6 mới được xài Rồi xong shop luôn kênh em mình luôn à, Shop cho được ghét Shop cho được ghét Kiểu này mình chơi hai đại hai tiểu này nè Mình đi mua hai tiểu Đậu xanh 160 F2 đài cũng, phòng chức 5 Áo lò tung cháo thì Rồi giờ chơi hai đại hai tiểu Chỗ nào cũng đen rồi nè mình 25 x 2 thì vui hơn Tết Khải nhỉ <laughs> Chọn hai cái nhẫn nữa anh em ơi Anh em đừng có mong 25 anh em Anh em đừng có mong 25 anh em Anh em mong uh, 2, 2, 29 30 nè 9 30 cho nó đẹp anh em Anh em cứ mong 25 không mà chết Khải rồi Anh em cứ mong 25 không thì nó ra 25 nữa Anh em thấy nhỏ chưa Anh em cứ mong ra 25 ra 25 hết mà làm gì Tiếp tục anh em Trời anh em nữa Thôi xong rồi đi rửa, đi rửa tay bắn sốc luôn Cây quá cây rồi à phôi nội lực tim cũng ra rồi ngồi gồng hồi đá trong giờ <laughs> ba đại cũng rớt đồ xanh mình nhìn khải vừa like vừa đầu tư gạt xem kích thích hơn mấy thằng chơi khác ok anh cảm ơn ơi cảm ơn anh ơi à, hai khải vui chứng mong hai làm chi <laughs> nói chung là đen là đi rửa tay nữa hả đen quá gặp được em giữa núi thầy thành sơn nguyện để đôi duyên ưa mãi mãi không rời xa nào ngờ đâu chiến tranh chia lìa tình ta dịu mừng giang tân tới đây đôi đường muôn dặm bạn sương đêm dần ngã chân trời xa mộng thời trai sông pha của uy dũng võ lông Lắng các trường giang dày sóng tuyết phủ vây trường bạch một bình phá lao trong gió sương phiêu bạt giác nhờ quá nhờ quá thắng nhờ của năm bạn đó em em sốt rồi em ơi sốt rồi ép gì đâu anh à, đi tìm phôi đâu à tầm này đi tìm phôi ờ, tìm phôi uh, nội lực dòng một năm nội lực dòng 1 và kháng hỏi dòng 2 sẵn tiện đi tìm dòng kháng hỏi dòng 2 luôn nè nội lực dòng 1 kháng hỏi dòng 2 nha nè tìm 6 cục kháng hỏi dòng 2 hẹn hẹn chơi người tâm linh Ader ho chọc Khải này á Không biết sao mà mình nhỏ quá quá đen rồi Nam ơi Khải đang tìm cái khăn hỏi dòng 2 và kèm với nội lực dòng 1 nha Nam Khải tìm mọi thứ số ờ, khăn hỏi thì hai cái Còn cái nội lực thì hai cái nữa thì Khải có thể lên ờ, cái nhẫn ngang băng nha Nam Nội lực đâu Nhỏ quá Nội lực 93 này, được này Hướng hỏi 5 Hướng hỏi 15 này Được nè Rồi tiếp tục này ba ba mươi thì lì xì anh em hả ok anh em muốn lì xì cái gì nội lực rồi kháng binh đang tìm một cái nội lực nữa anh em ơi <clears throat> nội lực mới rồi anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khánh một like chia sẻ chơi anh em ơi anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha em và nhớ nhấn vào chuông bên cạnh để theo dõi những buổi livestream cũng như là video trên kênh Khả nha nè Chung là Khả đang lên cái nhận ăn bàn này mời, ơi bắt lên thì Khả sẽ làm một video riêng Anh em có thể gõ và cách uh, hướng dẫn ép ăn ban Cũng như là này nọ thì anh em cứ gõ hướng dẫn là ra thôi Di Khải kèm theo cái comment cuối cùng đó là Di Khải Thì thế có Sau này anh em có liệu có chơi server này hoặc chơi server khác Những cái ép đồ hồng kim môn phái này nọ hay là những ép uh, ăn ban này nọ thì anh em nếu mà chưa hiểu lắm thì cũng có thể gõ kênh Khải rồi tìm hiểu nhau thôi nè mà khải nói trước thì mỗi server nó một cái khác nhau nè chưa chắc cái server này giống server kia nên là cái này chỉ video này chỉ là tham khảo của anh em thôi anh em thấy ok thì anh em cho một like chia sẻ chơi còn không thì thôi không sao nha anh em con nãy giờ chưa like á à? trời ơi vũ phan vũ và vũ ơi là vũ ok khai muốn uh, ờ, ok hôm nay khai sẽ đồ tính ra khai chơi luôn hiện tình hai này mà hiện tình một hết rồi ghét tầm này phải đầu tư lên hiện tình hai lục hiện tình một nãy chịt quá cắt hiện tình một được Ủa, lần này chơi tình hai luôn Chơi tình hai thì nó có khắc bọt tí nào nè Xem nó có khắc bọt tí nào nha Ok Dì Tương Dương rút lại nè <clears throat> à, Dì Tương Dương rút lại nè Lần này Khải sẽ thêm thêm cho nó lên một tí nè Đục hai đại hai tiểu vẫn không lên Thì giờ Khải sẽ lên ba đại hai tiểu Đó ok chưa Không lên mà Nó lên thì đỡ em Tính là xịt ờ, hết bốn phát rồi nè Xịt hết bốn phát rồi thì mua phôi thì nội lực thì cứ tầm trăm thôi biết sao giờ ok vô này tên hai này khô máu tên hai luôn này ơi từ từ ạ à, đi mua cục hiện anh em ơi còn ngày mười còn đợi chút đi mua cục hiện xịt hai phát này. cục hiện này ôi còn đúng một cục luôn ảo vãi ta ai ta cho cà lon cho lái cục hiện này mà những kiếm con này hiếm quá nè em ơi hiện này à, lúc năm động thì có cục hiện không lấy cục hiện luôn huyền hiền này ok có một cục huyền này rồi vô lấy luôn tình hang được một hai nó như nhau thôi quất luôn <clears throat> hiện tại khải ờ, đang có hai hai món kim môn phái nè và khải đang ép lên ờ, món ờ, set đăng bang nè em ơi thiếu hai nhận được xong nè ở video này khải đang ép và nhận ăn ban họ kháng, kháng họ nha mọi người ăn bang kháng họ nha nội lực nè tinh hai này hiền một này khô máu luôn ba đại, thêm ba đại, hai tiểu thử nó nó có rớt nữa không nè mình khô máu thì nó có rớt nữa không nè rớt năm là năm là rớt năm sáu thì mới đủ tiêu chuẩn nè trời ơi cái gì trời đủ toàn năm không trời chết mình rồi Thao thao thao chịu ơi chịu chịu chịu ơi chịu ơi đủ xanh cái gì mà đen dữ người ta chốt nữa trời ơi đủ xanh hút mấy phôi toàn xịt luôn anh em nè em nữa nè bắn sốt cái đó làm gì trời ơi chịu chịu chịu chịu ơi xuống mình nhỏ rồi em ơi kiểu này chắc độ mình đập cỡ nào chứ cũng không lên nổi ờ quyết chơi thiếu lâm rồi thích chơi xe ơi trời ơi ảo dữ ta ảo tung chảo luôn em phôi thì cũng 100 đâu biết đâu nè trời đất chịu luôn rồi lấy phúc duyên rồi đầu đầu chịu chịu chịu má đèn vãi cả đáy đèn vãi cả nồi luôn vãi thiệt luôn em đồ đã đã thêm sợ rớt rồi mà vẫn cứ rớt là rớt hiện tình hai này chứ đủ ảo thiệt sự luôn em không thể hiểu được à, ba đại hai tiểu tiếp tục này còn thì nó rớt nữa áo vái lên luôn hay đủ lên lên lên rồi lên rồi lên rồi ok lên rồi ok tiếp tục đi tìm cái voi nữa khổ quá khổ quá bà con ơi anh em đang xem nhau cả một livestream để chơi nào ơi thì anh em đồ khổ quá tìm cái voi nỗ lực đã chua rồi em không lên trời <laughs> khác ép đi ok anh em đã hãy ờ, lần phô phôi hết ngay nói chung bản chính cũng được nè em bản chính có may mắn này nọ thì đây 82 rồi còn cái nào cao hơn không áo quá áo quá quá xuất sắc quá áo bao tay nón bắt đầu đâu bao tay năm vàng ạ à. mình chơi bao tay năm vàng thêm mình chơi bao tay năm vàng nè mình đi mua tiếp một cái cục uh, ờ, hiện một nữa chơi bao tay năm vàng luôn cạn lời luôn hết đường luôn nè biết nói sao luôn rồi tiếp tục là ba đại ba đại hai tiểu tiếp độ ép của đó vẫn sẽ thêm bà bốn đại luôn đi ngứa ra thêm bốn đại luôn đi kiểu kiểu này chắc mới mới thấy số năm nè rồi à, về tương dương đủ tức là khó gớm nha đầu chua đầu đơn giản không nè rồi vô lấy này phôi 70 này hiện tinh uh, ờ, ẩn hiện một này hiện tinh hai này lần này chơi bốn đại luôn phôi này hơi thấp nè bốn đại nó cũng như uh, thêm một chút thôi thiện quân thêm hai bình tiểu thôi vô có ra nhiều 6 ừ được đấy 6 là được rồi tiếp tục này giờ đến uh, đi tìm phôi kháng hỏ hiện hai nha mọi người tìm phôi kháng hỏ hiện hai ta chỉ cần ờ, uh, 6 viên hiện tình hai rồi phôi kháng hỏ hiện hai nha anh em anh em đang xem này đã làm like chơi nha nói chung là thành công thì hay không thì chưa biết được tính ra giai đoạn rút vừa rồi rất liên tục phúc duyên mất nhiều kháng hỏ hiện hai này đó kháng hỏ thì nhiều kháng hỏ hiện hai thì nhiều Truyền thiết khải nhỏ à, 17 này mà bán bốn mấy dạng dưới càng hiểu ta Ok cái mua quên bốn mấy dạng này hai cái nữa nè ăn hai anh ơi ăn hai anh ơi phù dung ăn hai anh ơi phù dung ăn hai anh ơi em nghiên cứu rồi mà à nãy này mua cục này nhầm rồi nãy mua cục này nhầm rồi mua cục thủy mua đúng rồi nè không có nền sau này ép ép đồ khác được khai đi mua cục thủy ép luôn bằng thủ này này nãy thì em mua nhầm này. ok đợt khai đi mua sáu cục thủy nè sáu cục bằng hai thủy đây năm lá năm đọc mua năm đọc khai còn nhiều điểm mà khai quên thủy nè một hai ba bốn năm sáu ok man à, đi ép trước này mà khỏi chặt rừng ấy ạ à? ẩn ẩn hai nè một hai ba rồi ai cái dứt hiện à, hiện tình hai luôn hiện tinh hai luôn này rút ra phòng chống máy này tương dương trung tâm à, khải sẽ rút à, theo công thức này rút à, hai đại hai tiểu à. hai đại hai tiểu hiện tình hai nó ra nội phòng chất phòng chất máy này nó cần phòng chất 4 à phòng chất 4 này là đơn giản đâu phòng chất 4 này hiện tình một là lên rồi đây đây đây cắt hiện tình hai vô cắt tình hai vô phòng chất 4 này thì uh, 2 tiếng 2 tiếng là lên à, phần chống 4 rồi nè cứ 2 tiếng là phần chống 4 rồi. tình một đâu đây giờ đến thời gian của dân tình một ra chiêu phần chống 4 rồi nè 4 thì hiện tình một của dương tiểu là lên nè đây vô sao vô sao đúng rồi phần chống 4 rồi nhầm phòng 4 nè từ bình thường phòng chống 6 mà đi tìm pho cho cao ok này dày này tinh một này thủy khăn thủy dòng hai này hai tiểu này rồi cố gắng phòng chất 4 là xong anh em ơi dứt sáu cục một phòng chất 4 ok ok easy game tiếp tục phòng chất 4 là ok thôi bốn năm bốn năm là ok thôi đó nè ý lộn lộn này hai tiểu <clears throat> bốn năm được anh em ơi bốn năm đạt chuẩn rồi 5 ok tiếp tục món tiếp theo dây chuyền à, dây chuyền này giống biết dây chuyền nó giờ rút hay là khó rút hơn à, đồ thường này thử nữa 12 12 như nào ok ok thêm thêm thêm ok phượng tường tay nhận, thêm nhiều quá luôn thêm nhiều quá luôn em năm luôn ngon lành các phượng tường tay phải lầm hai cái phôi này mày anh ông anh này không biết là tên gì trong game mà thấy ông nhiệt tình quá cảm ơn anh nhiều luôn nha chỉ cây tiền thôi anh này được tin chỉ cây tiền thôi thêm người anh em anh này là xem like khải nè anh ủng hộ này nọ cũng cũng ngon á ok được khải thêm một ạc nữa mua cái kia đã chốt nha lóc ạc thứ năm khải vô mua phôi á à. không tới giai đoạn nơ một à. <laughs> không đến cái đoạn 25 đâu một nữa đồ 25 nữa thiệt thua luôn nè nghĩ sao 15 gia truyền rồi đến ngọc bội vậy 25 nữa giờ nó nhẫn 25 nữa thôi hết đường hết phép luôn lúc đó là hết phép luôn không còn cái phép nào mà sống nữa nổi luôn nè không còn cái phép nào nữa luôn nè chung là quá đen luôn nói chung là lúc đó mà ra 25 cái nhẫn 25 nữa thì bó tay hết đường hết đường luôn phải mua ba cục thủy dòng 2 Ok rồi vào thử dung hai ừ phải 30 chứ em 25 nữa thua luôn hết đường luôn rồi ba cục nữa nè rồi đi rút phát nữa cho nó khỏe thế này này một hiện tinh một phút nhiên tiểu rồi lên nè giờ 30 AK cũng lấy Khải cũng đâu xài được rồi anh em Khải xài chứ cái thứ năm mà anh em Hết bao nhiêu tiểu luôn Ôi Nút nút nút Ảo quá ảo quá mua cái Rồi tiếp tục <clears throat> ba cục họ nữa anh em ơi ba cục thủy nữa lấy nè kháng họ 15 nè thông tin một nè hiện hai thủy nè một tiểu nè còn chắc bốn năm mà được anh em Ra thêm gặp nhắn 25 nữa thì anh thì anh là hiền thoại nhân phẩm luôn à. 4, ok 4 đủ chuẩn rồi, 4 đủ chuẩn rồi. Cứ 4 là đủ chuẩn rồi. 4 nữa, ở đầu. Sao mấy con viên cuối này toàn 4 không mà ta? hai tiểu đi một tiêu toàn bốn rồi kiếm gì anh những thao là ra lại ra hai 25 đó là tụt khiến áp hả ở đâu toàn bốn giờ ta à ok còn bốn rồi ok bắt đầu đi ép như nam bắt đầu ép vào thì khả sẽ hai thì tinh hai đài hai thì tinh hai đài là, và lấy ghi số nha nè lấy số mạnh nha nè hai sẽ chuẩn bị uh, à, 8 phút dương đại và 8 dương tinh ba ờ à, 6 phút dương đại và 12 12 phút dương đại chứ 16 dương đại và số nhân tình 3 2, 4, 6, 8 Ok Và 6 số 1 2 Ok Đi lấy hả Nó ra 25 là thuộc huyết áp à Được này chưa biết rồi em ơi Này hên xui rồi biết sao giờ Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok chưa Rồi đây anh em cho anh em xem hai món kia môn phá này, đó bao tay à, đào skill trên nít à, hai cấp đó lên 20 lên 26 cấp luôn nha nè đó skill trên nít vô thương chạm đại lưng à, tiếp tục nói chung bao tay phải mua 3 triệu hai đại lưng mua 2 triệu thôi nè thủy tinh này này này sẽ ép ờ, một tử và một ờ, một làm Cửa một lam hai đại Từ nhảy thành cái đi Nhảy thành cái ờ, cho nó bay cái mận ờ, bay cái mận xuôi đi Bay cái mận xuôi đi Rồi như lại mươi ba mươi đó em Cố gắng ba mươi biết là lên mảnh hay không nè Lên mảnh hết là được Nam Đồ phố nè à, ờ, Thái sẽ cho cái tuần mười bánh đầu tiên Đồ tính ra hiện một tuần xấu rồi nè Rồi cái hai cho này. phố này giới chỉ này mảnh ờ, mảnh một này một tử này một lam này thao viên đại nha nam Nguyên tinh ba ok chưa hello Zinino nha hello nam ra mảnh ghép mà nó xịt chắc xỉu ngang luôn hả khải nha cái này em nghĩ uh, tỷ lệ uh, chắc 80 90 uh, lên nhá lên là 80 90 anh ơi xịt thì nó chỉ còn nằm trong cái giai đoạn xịt thì nó hơi thấp thôi xịt thì khoảng 20 đến 15 thôi rồi tiếp tục này ơi lên bánh một nha anh em thành công bánh một nha tiếp tục này nè cứ theo công thức cũ mà mình đi thôi rồi phố này bánh hai này một tử một làm hai đại đó nói chung là khải vừa ép vừa trải nghiệm anh em nào mà thấy hay thì cứ đỡ lại một like chia sẻ rồi anh em có thể chơi server khác anh em trải nghiệm thôi mình thì mình vừa lần đầu tiên mình khám nó là nhiều cái nó cũng chưa chắc ăn anh em ạ à. à, thành công thành công thành công hai cái rồi anh em à thành công hai cái rồi nhảy nhảy thành cái anh em nhảy thành cái đi à, đi rửa cái bằng xuôi tùm lum tùm, lưa nó cái đó đi thành khác này đó. đứng đứng đứng cho nó bay cái, cái đồ đó. gọi là lấy lại uh, ờ, tương dương nam tương dương hai mảnh rồi anh em ơi hai mảnh rồi anh em ơi anh em nào không mạnh thứ ba không người ơi anh ba anh bốn nữa anh em ơi còn bốn mảnh nữa nè bốn mảnh nữa cả sẽ chuẩn bị tiếp tục uh, phục viên cố gắng thành công anh em ơi cố gắng thành công anh nhận đi anh em ơi phố nè bánh ba nè điện <clears throat> tử nè làm nè đây đại này vinh ba này ok chưa cố gắng nha anh em làm bộ 25 kháng 25 200 đời mới nè <laughs> khó vậy mà làm được anh em rồi lên này vũ quang ơi xịt hoài đâu mà xịt cứ cứ chủ chủ éo xịt hoài rồi à. lên nha không xịt nha cứ chủ éo xịt hoài anh em anh em phải mạnh mẽ lên lên lên lên lên thì nó mới lên nè anh em đừng có bảo xịt xịt là nó xịt nè nên phải lên khải lên khải đó thì nó mới lên rồi tiếp tục mạnh số 4 này em ơi cũng là một tử một ừ, lam và hai đại môn tinh ba ok à, không có ra 20 đâu anh ơi nó minh nhất là 25 rồi anh ơi minh nhất là 25 rồi ok thành công thành công hai tử này ok tiếp tục anh em ơi bốn mảnh rồi anh em ơi bốn mảnh rồi anh em ơi ok mong lên mà mong 25 thì ton rồi mong lên mà mong 25 là chiều rồi <laughs> lên bạn ơi mình đang chơi server zin này ok ok anh em à, tiếp tục anh em ơi còn hai hai hai mảnh nữa thôi hai mảnh nữa thôi nếu mà thành công thì khai sẽ có một nhẫn uh, ăn ban ờ, họ mạnh nam anh em ơi cố gắng giùm khải anh em ơi lên nào lên nào bà con lên nào bà con ơi anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi anh em ơi ok lên mình em luôn em ơi thành công rồi thành công rồi mình này đứng lô vô luôn nó vô luôn thành công rồi thành công rồi tỷ lệ thành công đến 100% rồi nè tỷ lệ thành công 100% mấy cái nhẫn dở lên nha nè mấy kia khó quá mấy cái giao chuyện thiệt rất té tua tao tả luôn cố lên dùm em phát này để em có cái nhẫn này rồi ok đi ép nhẫn rồi em ơi làm ăn làm ăn làm ăn ra nhẫn rồi ra nhẫn rồi hello hải hoàng em ơi tao đang xuân khải của tao ạ à. <laughs> toàn 25 thế chất 30 thật cố lên bạn ơi ok em ơi rồi Nói chung là nãy giờ đen rồi anh em ơi một dây 15 Mất uh, ờ, 3 triệu 6 một ngọc bội 25 Mất khoảng gần uh, ờ, 500k Xịt Rồi tiếp tục đến uh, Cái tiếp theo Anh em cùng chờ nhân phẩm xem thử ra bao nhiêu chúng ta là mình cũng không rõ lắm anh em ơi Cái này hình xui lắm Ta có đủ mạnh hộp trang bị thành Ok Bây giờ phải bỏ nhanh luôn em ơi không suy nghĩ em ơi không suy nghĩ nữa mà Nữa nữa anh em lại 25 nữa Nghĩa Dương 30 này Thành đào mình dạng đón cập nhẫn 25 Nờ no, double cập nhẫn 25 Chúc mừng bà ép thành công 25 Đào Hiếu 25 đầu lượt 130 Đứng lên ngồi xuống ba lần rồi mở hả Đứng lên ngồi xuống ba lần rồi mở Ok ok Chết rồi mình mới đi ngang qua Anh em thấy màu số chưa nè Mình mới đi ngang cái nhẫn luôn á Mình mới ngắn chuột ăn cái nhẫn luôn nè Anh em thấy số chưa nè Anh em thấy số chưa nè Hồi nãy con cắn may mắn rồi Nam 15 rồi Nam 25 rồi em ơi Nãy con cắn may mắn rồi Cắn may mắn vô 30 200 Thủ 30 200 Nhiều lời Nam Ui À xe À nó phải giải chứ Đó 30 em à Hàng đẹp hàng đẹp Đó Nó phải dạy chứ Nó phải vậy chứ Trời ơi nó phải vậy chứ anh em đó ok luôn đó nè anh em này anh em thấy không chốt 30 nó anh em cứ 25 không mà quá đẹp anh em ơi quá tuyệt vời tiếp tục lên cái nhận khăn băng nha nam tiếp tục lần nhận khăn băng anh em xem nha tiếp tục lên nhận khăn băng anh em 25 cho anh em nha ôi trời ơi thầy 25 25 giờ cái này là 30 cái sau 30 đó là ok anh em à rồi quá đẹp quá đẹp ơi 30 năm ơi Trời ơi đen quá Cái này cuối cùng nó cũng mất <clears throat> Ôi Cảm ơn những người nam Chúng ta đã gần đủ một món nam ơi Gần đủ một món nè nam Rồi vô ngay đủ Gần đủ một set chứ Gần đủ một set nè nam Gia truyền 15 à, Ngọc bòi 25 Nhẫn 30 Giờ kiếm kháng băng 30 nữa nó mới đọc hàng Giờ kháng đăng 30 nữa đọc hàng Kháng băng 30 nữa bà hoàng hello hai sáu cái mình nha hello bạn ơi hello anh em nội lực của bác quá không vắng tờ đâu quá khá là đẹp rồi nè <laughs> thầy ông nội đồ khải rồi đang lên làm luôn đúng rồi hiện tại bây giờ khải sẽ tiếp tục ép cái nhận kháng băng tiếp tục nha nam khải là live phôi ạ à, hôm qua thì khải mua bao tay nè nam đó bao tay thiếu lâm này 3 triệu hai đại lưng này 2 triệu đó và ngày hôm nay thì khải lên xét ăn băng tính ra cho chuyện này hơn 3 triệu rưỡi rồi nè ngọc bò này, này khoảng 400 ờ, k rồi nhận này cũng khoảng 400 k đó thì tính ra set này là gần cái ăn bồ ăn ban của Khải gần 4 triệu mấy rồi giờ Khải ép nhận khăn ban nữa thì sẽ tốn khoảng tầm gần 5 triệu một xe thăng ban đó còn min mắt thì do nhân phẩm của mình thôi nè đó ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ép cái nhẫn này mình được Khải xem chuẩn bị bao nhiêu à, một hai bốn mười hai viên thủy tinh nữa xấu tử và xấu tử và xấu làm xấu lục gì đó cũng được số tử 12 à, viên thủy tinh em ơi ok đúng rồi đúng rồi đồ tím quan trọng cái mắt cắn được em còn ăn ban thì đủ là được rồi ok coi coi bao nhiêu thủy tinh này ok đằng này khả sẽ ép lục sẽ uống lục đang có lục nhiều nên nè khả sẽ cố gắng ờ, lấy thêm ít tiền tinh nữa nha rồi à, phúc duyên phúc duyên có vẻ bị yếu rồi hỏi dương anh em ai còn phúc duyên đại không bán lại để lại dùm 30 bình cho sơn xếp Ok anh em, anh em đang xem video này đừng quên uh, kích vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo cũng như là video livestream trực tiếp từ kênh của Khải nha anh em ơi. Như Khải cảm ơn em rất nhiều nha. Tiếp tục bây giờ thì sau video này Khải sẽ tiếp tục lên cái nhẫn uh, ăn ban uh, ờ, kháng băng nha nè.